đây khách anh đang ờ, đến ờ, xem con ờ, Honda Odyssey mà con trước đây hôm qua em đã chia sẻ đến quý chị đây ạ à, thì đây là cái phần máy của con Ford Ranger đây quý chị này đây này máy móc này con này ô đô chuẩn của nó thì là 90 hơn 90 ngàn một chút xíu quý chị nhé xe thì được trang bị phanh đĩa hai bánh trước túi khí an toàn cam hành trình cam lùi rồi camera lùi đầy đủ hết quý chị nhé màn hình cảm ứng đây máy con xe này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 thì thời gian gần đây thì rất là nhiều anh chị hỏi em về cái dòng Ford Ranger bán tải này thì uh, hôm nay thì quý anh chị uh, em chia sẻ đến quý anh chị thì quý anh chị hãy xem chi tiết video về con xe này giúp em nhé bốn quả lốp con xe này là ờ, bốn quả lốp mới tính cả quả lốp sơ cua là 5 quả lốp mới quý chị nhé đó, xe màu vàng cát khá là đẹp anh chị ạ đó. hiện nay con xe này bên em đang chào bán với giá là 275 triệu 275 triệu giá trên thì đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý anh chị hạn đăng kiểm ở con xe này thì đến tháng 12 năm 2020 xe thì đã được dán phim nhiệt chống nóng về chắn mưa Đó. gầm bệ chắc chắn keo chỉ nguyên zin nguyên bản cái gì này đây này Đó. xe máy móc thì đảm bảo với quý anh chị là nguyên bản không đâm đụng hay là sửa chữa gì quý anh chị nhá nội thất bên trong này thì là ghế là ghế nỉ đó, màn hình cảm ứng cam hành trình đầy đủ hết quý chị nhá đó. ghế nỉ trần nỉ củ số này còn khá là đẹp này đó. chỉ với 275 triệu thôi tất cả các ốc bản lề này thì chưa một lần tháo mở quý chị nhá đó, ốc bản lề nguyên zin nguyên bản chưa một lần tháo mở đó cửa đóng thì rất là nhẹ nhàng và hết luôn xe thì đã được dán phim nhiệt chống nóng rồi quý chị nhá đây là hàng ghế phía sau quá đẹp quý chị nhé đây mâm lốp phía sau đây quý chị này Đó. đèn hậu và đèn xi nhan phía sau còn rất là mới quý chị nhé xe thì đã được gắn cam lùi này gầm bệ con xe này thì cực kỳ là chắc chắn không mục mọt không xì nhớt gì quý chị yên tâm tuyệt đối đó quý chị yên tâm tuyệt đối nha nắp thùng có sẵn nắp thùng đây rồi quý anh chị nha đó đã có sẵn nắp thùng rồi quý anh chị nhé với 275 triệu thôi thì quý anh chị nào mà quan tâm đến dòng xe này thì quý anh chị hãy nhấc máy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trên màn hình cũng như là phần mô tả của em đó, và quý anh chị cũng đừng quên ủng hộ em bằng cách là nhấn chuông và nhấn đăng ký để sau này quý anh chị có thể tiện cập nhật được tất cả những mẫu xe giá xe bên em nha quý anh chị nha rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm và ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị.